clip này tôi xin gửi đến anh em về một cái cách chơi tài xỉu một cái mẹo lắc tài xỉu đối với những anh em nào đi làm tay cái đây nó là một cái lợi thế rất là lớn đối với những anh em nào làm cái bởi vì khi chúng ta sử dụng một cái bộ hột tài xỉu gọi là hột bảo hay còn gọi là hột về báo nhiều thì nó là một cái lợi thế rất là lớn cho anh em thì tôi thì cũng là một người cũng hay đi ờ, sòng giới ờ, đi ờ, lắc tài xỉu nên là tôi hiểu điều đó ví dụ như là về bảo tài như thế này thì chúng ta sẽ mặt tài sẽ về hòa tiền và chúng ta sẽ ăn hết mặt xỉu còn nếu như về bảo xỉu thì ngược lại chúng ta sẽ về mặt xỉu tiền ờ, còn lại là ăn hết mặt tài đấy nó là một lợi thế rất là lớn cho tất cả những anh em nào đang đi lắc cái bây giờ và clip này tôi xin gửi đến anh em một cái bộ hột tài xỉu đó chính là bộ hột bảo hay còn gọi là hột bao khi chúng ta lắc bình thường cái bộ hột này thì tỷ lệ hột nó đi rất là đều chén tài chén xỉu và không bị lủi hột có nghĩa là cái trường hợp nó hột nó bị đâm sâu nó sẽ không có bởi vì khi chúng ta lắc bình thường nó sẽ đi rất là đều hột chén tài chén xỉu rất là cân điều thứ hai là hột này không tang 100% bao cho anh em về dọi đèn thử nước muối nam châm thậm chí tay con người ta có thua họ có trẻ hột ra cũng không có gì cái điều nữa là với bộ hột này chúng ta có thể giữ hột và lắc giữ hột đi theo ý của mình nó cũng giống như những cái bộ hột ờ, tài xỉu của nghệ hoa bình thường nhưng mà tỷ lệ lên bảo của nó rất là cao thường thường chúng ta lắc thì sẽ đi đều chén tài chén xỉu bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem vài chén và khi lắc xong tôi sẽ thử qua nước muối nam châm cũng như là cục hít giờ tôi sẽ mượn một cái lá bài này để tôi à, kê đây cho đỡ ồn ừ, đây trên cái bàn nước nó sẽ rất là ồn bây giờ tôi sẽ đặt đây tôi sẽ lắc thử cho anh em vài chén đó, chén trước đang là bảo lục bây giờ xuống xỉu số 10 Đó, tiếp tục qua tài 456 này. Đó, số xỉu luôn xỉu số 10 145 Đó, giờ qua tài số 14 đó chén bảo đầu tiên anh em nhé vừa lắc được uh, à, 5 hoặc là 6 chén gì đó thì nó đã lên được một chén bảo bảo tứ bây giờ lại xuống xỉu số 7 qua tài số 14 hột đi rất là đều nhưng không lủi bên nào cả nó lại số xỉu luôn số 5 số 10 đây lại qua tài số 14 số xỉu hột đi rất là đều rất là hay nó lại qua tài lại số xỉu số 10 nó bây giờ lên bão nhất này Sáng trước là bão tứ giờ là bão nhất lắc khoảng à, tầm hơn chục chén khoảng 11 12 chén gì đó thì lên hai chén bảo thường thường chúng ta lắc theo tỷ lệ trung bình nó từ 7 cho đến 8 chén nó sẽ lên một chén bảo tỷ lệ khá là cao Đó, bây giờ nó dừng một chén xỉu Đó, giờ lại qua tài luôn anh em 556 tài số 17 bây giờ dừng một chén tài nữa là hai nó rồi lại xuống xỉu số 10 hột hoàn toàn đi rất là êm rất là đều hột không bị lủi đó, anh em thấy hột đi rất là êm nhé nó không bị đâm sâu nên anh em yên tâm khi đi lắc nhiều đó bây giờ lên chén nữa anh khoảng tầm 17 tôi lắc khoảng 17 hoặc 18 chén thì nó cũng lên ờ, được 3 chén bảo tôi tiếp tục lắc thêm một hai chén nữa cho anh em xem nó lại xuống xịn tạ à, qua tài luôn dừng một chén tài bây giờ xuống xỉu số 8 nó lại qua tài số 11 xuống xỉu à đó em thấy không rất là ok đúng hột thì đi rất là đều không đâm sâu và không bị lủi hột đó Đấy, như thế này chắc chắn là qua tài đúng không Đấy. tài số 14 12 số xỉu số 10 luôn đó bây giờ tiếp tục một chén bảo nữa anh em hột thì đi rất là êm rất là đều hột anh em nào cần tìm hiểu muốn sở hữu cái bộ hột ờ, tài xỉu siêu bảo hay còn gọi hột bão này hãy liên hệ tôi qua số điện thoại đây nhé 0902 42 0042 bây giờ tôi sẽ thử qua nước muối đây hột nổi hoàn toàn bình thường đúng không ạ đó hột nổi hoàn toàn bình thường còn giờ tôi sẽ thử qua cả nam châm cũng như là dọ đèn 500 thì chắc chắn là không dính không hết rồi đây nắp dĩa hoàn toàn bình thường gọi đèn tôi cũng gọi luôn cho anh em xem đây hột thì trong trong như ngọc này hột thì rất là đẹp